Đến giờ làm việc, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các đồng chí chuẩn bị làm lễ chào cờ. thực hiện kế hoạch số 09 ngày 11 tháng 3 năm 2015 và hướng dẫn số 10 ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Hội cựu thanh niên xung phong huyện Đông Anh về việc tổ chức đại hội cựu thanh niên xung phong các xã, thị trấn lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện sự chỉ đạo của thường trực đảng ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã bối hôm nay hội cựu thanh niên xung phong xã bối long trọng tổ chức đại hội lần thứ ba nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự và chỉ đạo đại hội, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu. Một, đại biểu huyện xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn lợi Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Xung phong huyện Đông Anh. Hai, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Đông Anh. về phía đại biểu cơ sở xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí nguyễn văn tiến chủ tịch ủy ban nhân dân xã hải vượt đồng chí vũ thị toàn thường vụ đảng ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng chí lê thủy thường vụ đảng ủy đồng chí nguyễn văn thiệu đảng ủy viên phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã cùng các đồng chí trong ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận của quốc xã đã về dự đông đủ về dự đại hội hôm nay còn có các đồng chí là trưởng các ban ngành đoàn thể của xã các đại biểu là bí thư các tri bộ trưởng các thôn khu dân cư chủ nhiệm các hợp tác xã dịch vụ hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn toàn xã đã về dự đông đủ đề nghị chúng ta nhân dân cho mừng đặc biệt là sự có mặt của 58 đại biểu chính thức là hội viên đến từ năm triệu hội trên địa bàn toàn xã phát về số đông đủ đề nghị chúng ta nhiệt lên cho mình về đưa tin của đại hội hôm nay có đài truyền thanh huyện đông anh và đài đài phát thanh huyện đông anh và đài truyền thanh xã mối đề nghị chúng ta nhiệt lên cho mừng kính thưa các đồng chí lãnh đạo thưa toàn thể đại hội để điều hành đại hội sau đây đại hội sẽ tiến hành bầu đoàn chủ tịch Ban tổ chức dự kiến số lượng đoàn chủ tịch đại hội là ba đồng chí. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí đoàn chủ tịch gồm ba đồng chí cho biểu quyết. Vâng xin cảm ơn thầy Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết? Vâng không có. Đại biểu nào có ý kiến khác Vâng không có. Xin cảm ơn đại hội. Như vậy 100% các đại biểu đã nhất trí đoàn chủ tịch đại hội gồm 3 đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn. Căn cứ điều lệ và hướng dẫn của điều lệ hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, căn cứ vào năng lực hoạt động của các đại biểu, ban tổ chức giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí có tên sau. một Đồng chí Lê Ngọc Nhận, Chủ tịch hội khóa 2. 2. Đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Phó Chủ tịch hội khóa 2. 3. Đồng chí Nguyễn Đăng Hòa, Ủy viên Ban chấp hành hội khóa 2. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí có tên trên cho biểu quyết. Vâng xin cảm ơn đại hội. Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết? Vâng không có. Đại biểu nào có ý kiến khác ạ? Vâng không có. Như vậy, 100% các đại biểu đã nhất trí ba đồng chí có tên trên vào đoàn chủ tịch để điều hành đại hội. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch lên để điều hành đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. kính thưa đại hội kính thưa các vị đại biểu để chuẩn bị cho công tác ghi chép và chuẩn bị cho ghi chép của đại hội được rành mạch rõ ràng và công khai chúng tôi xin bầu đề nghị đại hội bầu cho hai thư ký để chúng ta ghi chép đấy là hình thức thứ nhất hình thức thứ hai là để đoàn chủ tịch chúng tôi dự kiến và chúng ta cho ý kiến biểu quyết chúng tôi dự kiến là đồng chí Đỗ Văn Tuấn phó bí thư đoàn xã là một đồng chí thứ hai là đồng chí Đỗ Thị Lan ủy viên ban chấp hành khóa hai đấy là hai đồng chí trong ban ờ, thư ký của đại hội xin ý kiến đại hội ạ dạ vâng xin à, cảm ơn ý kiến của đại hội và mời xin kính mời hai đồng chí thư ký được đại hội cử lên à, bàn à, thư ký làm việc kính thưa các vị đại biểu kính thưa các đồng chí sau đây xin kính mời đồng chí Lê Hồng Nhuận, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xã Kho 2 thay mặt cho đoàn chủ tịch lên khai mạc đại hội. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội trong không khí phấn khởi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, toàn dân, toàn quân đảng phải ra sức thi đua tập thành lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp đặc biệt là chào mừng thành công đại hội đại biểu đảng đại hội đại biểu đảng bộ xã Hải bối khóa 28 nhiệm kỳ 2015-2020 hướng tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 và thiết thực kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch của Hồ Chí Minh. Hôm nay Hội cựu thanh niên xã Hải Khối long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ ba nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức to lớn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của cựu thanh niên sung phong đồng thời góp phần tuyên truyền chủ trương nghị quyết của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước các nhiệm vụ chính trên mục tiêu kinh tế kinh tế xã hội của địa phương nâng cao chất lượng những kết quả hoạt động của hội góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh đại hội có nhiệm kỳ tổ chức kết tổ tổng kết đánh giá đánh giá việc thực hiện nghị quyết kỳ nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đại hội sẽ bầu ban chấp hành hội khóa mới nhiệm kỳ 2015-2020 để lãnh đạo chỉ đạo công tác hội trong nhiệm kỳ tới bầu đoàn đại biểu tham gia đại hội đại biểu huyện cựu thanh niên xung phong huyện Đông Anh lần thứ ba nhiệm kỳ 2015-2020 kính thưa quý vị đại biểu thưa toàn thể đại hội với tinh thần với tinh thần sự với vinh dự và trách nhiệm của đại hội của mỗi một đại biểu để dự đại hội đến dự đại hội hôm nay đoàn chủ tịch mong muốn đại hội phát huy truyền thống tốt đẹp dân chủ đoàn kết trách nhiệm trí tuệ và truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong đóng góp sức mạnh vào thành công của đại hội thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của đồng chí cổ vũ động viên của các đồng chí lãnh đạo các vị đại biểu góp phần thành công của đại hội trên tình trên tinh thần đó, thay mặt toàn chủ tịch, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Hội cựu thanh niên xã Hải Bối lần thứ ba nhiệm kỳ 2015-2020 kính chúc các đồng chí lãnh đạo và các quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội sức khỏe hạnh phúc chúc đại hội thành công tốt đẹp xin chân thành cảm ơn Xin được trân trọng cảm ơn và phát biểu của đồng chí Lê Hùng Đợi. Kính thưa đại hội, về dự và chỉ đạo về dự và chỉ đạo động viên đại hội lần này, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội của xã Hải Đối có loan hoa tươi thắng đến chúc mừng đại hội. Thay mặt đại hội xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội của xã Hải Đối đã gửi lăng hoa tươi thắm đến chúc mừng đại hội. Tiếp theo chương trình, sau đây thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua chương trình làm việc của đại hội như sau. Sau phần thay mặt của đại hội, đại hội sẽ diễn ra những nội dung sau: một, thông qua chương trình làm việc của đại hội; hai, thông qua quy chế của đại hội; ba, báo cáo tình hình đại biểu về dự đại hội; bốn, báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2015 2020 2020 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác hội 2010-2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Năm, Báo cáo kiểm điểm. 6. Đại hội thảo luận. 7. Phát biểu phát biểu của lãnh đạo huyện hội. 8. tám Ban chấp hành Ờ, bầu ban chấp hành hội thanh niên xung phong xã Hải Bốn nhiệm kỳ 2015-2020 9. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên đại hội cấp trên 10. Ban chấp hành mới ra mắt đại hội 11. Phát biểu của đồng chí đại diện đảng ủy 12. Thông qua dự thảo nghị quyết của đại hội 13. Bế mạc đại hội xin ý kiến đại hội đại biểu là nhất trí với chương trình làm việc của đại hội như trên cho biểu quyết Vâng, xin được cảm ơn đại hội. Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết? Vâng, không có. Đại biểu nào có ý kiến khác không? Vâng, không có. Như vậy, 100% đại biểu đã nhất trí với chương trình làm việc của đại hội. Xin cảm ơn đại hội. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu kính mời đồng chí Nguyễn Đăng Hòa thay mặt đoàn chủ tịch lên thông qua báo cáo tình hình đại biểu đi dự đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đại hội, kính thưa các vị đại tôi thay mặt đoàn chủ tịch thông qua các đại biểu tiêu chuẩn các đại biểu đi dự đại hội hôm nay Phong Việt Nam và quy chế tổ chức hoạt động của Hội Cựu Thanh niên Trung Phong xã Hải Bối. Đại hội Cựu Thanh niên Trung Phong xã Hải Bối bắt đầu từ 8 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2015 tổ chức xin báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội như sau. Tổng số đại hội được triệu tập là 58 đồng chí. Số đại biểu có mặt 55 đồng chí, trong đó 30 đồng chí nam, và 25 đồng chí nữ đại biểu là đảng viên đảng cộng sản việt nam có 10 đồng chí đạt tỷ lệ 15,4% đến thời điểm này sau khi đối chiếu kiểm tra các đại biểu có mặt tại đại hội trong hội trường đều đúng với thành phần đều có đủ điều kiện đi dự đại hội xin trân trọng cảm ơn đại hội tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đăng Hùng thay mặt đoàn chủ tịch lên thông qua quy chế của đại hội xin kính mời đồng chí Kính thưa đại hội, sau đây, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua quy chế của đại hội. Căn cứ điều lệ hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, căn cứ kế hoạch ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban chấp hành Hội cựu thanh niên xung phong xã Bối về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 để đảm bảo đại hội được diễn ra thành công Ban chấp hành Hội cựu thanh niên xung phong xã Hải xây dựng quy chế đại hội cụ thể như sau một lớn nội dung nhiệm vụ và thời gian đại hội một nội dung nhiệm vụ của đại hội đại hội đại biểu hội cựu thanh thanh niên sung phong xã Hải Hối lần thứ ba nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức nhằm tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội khóa 2 nhiệm kỳ 2010-2015 và xây dựng phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành hội cựu thanh niên sung phong xã nhiệm kỳ 2010-2015 bầu ban chấp hành hội cựu thanh niên sung phong xã khóa 3 bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội hội cựu thanh niên sung phong huyện đông anh lần thứ ba hai về thời gian đại hội đại hội sẽ được tiến hành và làm việc trong một phiên từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8 năm 2015 hai lớn các cơ quan phụ trách công việc của đại hội. Một, đoàn chủ tịch gồm những đại biểu chính thức do ban chấp hành hội cựu thanh niên xung phong xã giới thiệu. Đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách đoàn chủ tịch, đoàn chủ tịch có quyền và trách nhiệm điều hành các phần bầu cử, chương trình của đại hội để điều hành công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch Thứ nhất, điều hành công việc của đại hội Thứ hai, giới thiệu số lượng, danh sách đoàn thư ký để đại hội biểu quyết thông qua. Ba, hướng dẫn đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo của ban chấp hành hội cựu thanh niên xung phong sang nhiệm kỳ 2010-2015. 4. Điều hành công tác bầu cử, hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử bầu ban chấp hành hội cựu thanh niên xung phong xã đoàn đại biểu đi dự đại hội, viện hội cấp trên. 5. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong đại hội. 6. Điều khiển thông qua nghị quyết đại hội 2. Đoàn thư ký đại hội có trách nhiệm do đoàn chủ tịch giới thiệu về số lượng nhân sự được đại biểu đại hội biểu quyết thông qua nhiệm vụ của đoàn thư ký ghi biên bản của đại hội tổng hợp ý kiến thảo luận dự thảo các văn bản kết luận nghị quyết của đại hội trình bày dự thảo nghị quyết của đại hội quản lý và phát tài liệu ấn phẩm của đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch tiếp nhận các tiếp thu bảo quản gửi đến ban chấp hành có mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội. 3. Bầu, bầu cử tại đại hội. Đại hội sẽ tiến hành bầu ban chấp hành hội, đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên bằng hình thức biểu quyết sơ này. Ba lớn, quyền và trách nhiệm của đại biểu. Một, quyền tất cả các đại biểu chính thức của đại hội đều có quyền ứng cử để bầu vào ban chấp hành hội cựu thanh niên xung phong sài gối khóa ba nhiệm kỳ 2015-2020 và danh sách đại biểu đi dự đại hội đại biểu hội cựu thanh niên xung phong huyện đông anh lần thứ ba đại biểu chính thức của đại hội có quyền đề cử những người mà mình tín nhiệm để bầu vào ban chấp hành hội cựu thanh niên xung phong xã khóa ba đề cử đại biểu đi dự đại hội đại biểu hội cựu thanh niên xung phong huyện đông anh lần thứ ba trong tổng số 58 đại biểu chính thức của đại hội ban chấp hành hội cựu thanh niên xung phong xã Hành cuối khóa 2, nhiệm kỳ 2010-2015 có trách nhiệm báo cáo với đại hội về công tác chuẩn bị nhân sự, ban chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội huyện. Khi đề cử, người vào danh sách bầu cử phải cung cấp trích ngang lý lịch của người được đề cử cho đại hội. Quyền bầu cử, đại biểu chính thức đủ tư cách có quyền bầu cử trong đại hội. 2. Trách nhiệm của đại biểu tham gia đầy đủ, tích cực vào tất cả các hoạt động của đại hội và chấp hành nghiêm túc quy chế của đại hội báo cáo đầy đủ các hoạt động và kết quả của đại hội tới tập thể cán bộ hội viên tại tri hội sau khi bế mạc thực hiện nghiêm túc giờ làm việc đại biểu phải mang theo phù hiệu của đại hội mặc trang phục của ban tổ chức quy định mang theo tài liệu do ban tổ chức đại hội cấp và ngồi đúng chỗ vị trí quy định thực hiện các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ tay ba trưởng các đoàn đại biểu, đôn đốc các thành viên trong đoàn thực hiện tốt quy chế của đại hội, thường xuyên giữ mối liên hệ với ban tổ chức, điều hành của đoàn chủ tịch đại hội, báo cáo với lãnh đạo đơn vị, cơ quan quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong đoàn đến dự đại hội và hoạt động của đoàn đại biểu tại đại hội. 9. Chế độ thông tin và phát biểu trong đại hội. Đại biểu phát biểu đăng ký bằng phiếu hoặc giơ tay để đoàn chủ tịch điều hành khi phát biểu thực hiện đúng nội dung chương trình của đại hội thời gian phát biểu không quá 5 phút các bài phát biểu gửi lại đoàn thư ký để tổng hợp các bài phát biểu còn lại của đại hội nếu thời gian phát biểu trực tiếp tại đại hội không còn thì xin gửi lại đoàn thư ký đoàn thư ký báo cáo đại chủ tịch và có giá trị như phát biểu trực tiếp tại hội trường chế độ thông tin đại biểu chấp hành đầy đủ các nguyên tắc kỷ luật phát ngôn sử dụng quản lý chặt chẽ tài liệu của đại hội không sao chụp ghi âm đưa cho người khác xem tài liệu khi chưa có chủ trương công bố công khai không lưu hành những tài liệu ấn phẩm chưa được đoàn chủ tịch cho phép việc đưa tin đại hội do đoàn chủ tịch điều hành và thực hiện kính thưa đại hội vừa qua tôi đã thông qua quy chế của đại hội xin ý kiến đại hội đại biểu nào nhất trí với quy chế của đại hội cho biểu quyết Vâng xin cảm ơn các Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết? Vâng không có. Đại biểu nào có ý kiến khác không? Vâng không có. Như vậy, 100% đại biểu đã nhất trí với quy chế của đại hội. Đề nghị đại hội hãy thực hiện đúng quy chế đã thông qua. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Công Nhật, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong xã khóa 2 thay mặt đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Xin trân trọng kính mời đồng chí. kỳ 2010-2015 phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho đảng và chính quyền kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị thực hiện nghị quyết của đại hội hội cựu thanh niên sung phong xã hải cối khóa hai nhiệm kỳ 2010-2015 trong 5 năm qua dưới sự quan tâm chỉ đạo của Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Đông Anh, của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Hải Bối. Với sự cố gắng của cán bộ, hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong trong thời gian xã, trong thời gian toàn xã nêu cao công tác hội và trong nhiệm kỳ ba nhiệm kỳ qua đã đạt nhiều những kết quả sau phần 1 kết quả đạt được trong 5 năm qua cơ cấu tổ chức của hội tổng số ban chấp hành của hội cựu thanh niên sung phong gồm có 7 đồng chí nam nam có 5 đồng chí nữ có hai đồng chí hội đã phân công một đồng chí nữ sang phụ trách nữ công tổng số hội viên của hội cựu thanh niên sung phong toàn xã là 65 đồng chí trong đó có 36 nam và 29 nữ Số hội viên tham gia trước năm 1975 có 52 đồng chí trong nhiệm kỳ qua 7 đồng chí qua đời được an táng theo nghi thức của địa phương hiện nay còn 58 đồng chí hội viên tham gia sau năm 1975 có 13 đồng chí thuộc đơn vị lâm đồng chưa được hưởng chế độ đề nghị huyện hội và các cơ quan có chức năng giải quyết chế độ tổ chức Hội gồm có 4 chi hội hoạt động theo địa bàn của khu dân cư. Hội viên tham gia quỹ hội là 100% kinh phí là 400 đồng một hội viên. Tổng số quỹ hội là 23 triệu 200 ngàn đồng. hai Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong <clears throat> trong nhiệm vụ qua hội đã cử hai đồng chí trong ban chấp hành tham gia nước tập huấn Lê Hồng Phong cho thành do thành hội tổ chức số hội viên được học tập nghị quyết của đảng và được nghe thời sự là 30 đồng chí hội viên tham gia đầy đủ các buổi họp sinh hoạt ở địa phương góp ý kiến xây dựng đảng và chính quyền tại địa phương số hội viên tham gia xây dựng gia đình văn hóa dạy bảo con cháu làm giàu chính đáng không mắc vào tệ nạn xã hội không vi phạm pháp luật một số hội viên được tham gia các lớp tập huấn do viện hội tổ chức một số cán bộ hội viên tích cực tham gia vào các phong trào như văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tại các khu dân cư Và trong phong trào thi đua làm theo lời bác dạy có bốn tri hội đăng ký Kết quả cả bốn chi hội đều thực hiện tốt phong trào thi đua làm theo lời bác dạy. Số hội viên tiêu biểu là 20 đồng chí. bốn Kết quả kết quả phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ thực hiện vụ nhiệm vụ tại địa phương số hội viên tham gia công tác đảng chính quyền và các đoàn thể ở thôn khu dân cư có 5 đồng chí 100 được phần trăm hội viên trong chi hội làm gương tốt cho con cháu nói theo số hội viên vượt thoát nghèo là 100 phần trăm số hội viên tham gia kinh làm kinh tế giỏi 50 đồng chí có 40 đồng chí tích cực tham gia tốt các công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư 70% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa năm công tác nghĩa tình đồng đội hội viên hội cựu thanh niên sung phong xã hải bối phần đông là những người trải qua kháng chiến chống mỹ tuổi đã cao những đồng chí có những đồng chí thương binh quan tâm mình chất độc màu da cam và có nhiều đồng chí sức khỏe đã yếu hội luôn chú trọng đến hoạt động và công tác nghĩa tình đồng đội và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm công tác của hội. Hội đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 32 đồng chí với số tiền là 1 triệu 600 ngàn đồng tổ chức mừng thọ cho 30, 26 đồng chí mỗi suất quà là 150 ngàn đồng tổng số tiền là 3 triệu 900 ngàn đồng 6 kết quả việc thực hiện chính sách thực hiện chính sách quyết định 290 và 170 hội đã cấp thẻ bảo hiểm cho 35 người trong đó có hưởng hưu trong 3 năm người trong đó người hưởng hưu trí thương binh là 17 người người hưởng theo quyết định 290 CB qua đời là 18 người hội đã làm chế độ hưởng mai táng phí cho 12 người trong đó có trong đó hưởng mai tám chí hưu trí thương binh qua đời một đồng chí một người hưởng mai tám chí theo quyết định 290 CB qua đời là 11 người thực hiện quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ trong 5 năm hội đã hoàn tất các hồ sơ 23 đồng chí được hưởng trợ cấp một lần là 2 triệu 500 ngàn đồng trong đó có 13 đồng chí thuộc đơn vị Lâm Đồng chưa được hưởng ờ, chế độ 6 đồng chí đã qua đời chưa được hưởng chế độ theo quyết định 40 bởi lãnh đạo của cấp chính quyền cơ sở cấp chính quyền cơ sở hội cựu thanh niên xung phong xã hội khối là một đoàn thể xã hội hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy ủy ban xã và được sự quan tâm của lãnh đạo của lãnh đạo và xã từ năm 2002 đến nay hội được hỗ trợ kinh phí hoạt động là 7 triệu 500 ngàn đồng một năm ngoài kinh phí được phân bổ hàng năm hội còn được đảng chính quyền quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để hội tổ chức cho hội viên tham gia học tập bồi dưỡng nghiệp vụ ngoài ra hội còn tổ chức các hoạt động khác như nhà khám hộ lữ công hội cựu thanh niên xung phong xã phối hợp với hội phụ nữ cơ sở tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2013 hội đã quyên góp xây dựng quỹ hội về ban nữ công của huyện là 1 triệu 500 ngàn đồng 8 hoạt động nghĩa hoạt động của hội gắn liền với nhiệm vụ của cơ quan trong 5 năm qua ngoài nhiệm vụ của hội cán bộ hội viên hội cựu thanh niên xung phong xã còn tích cực tham gia nhiều các phong trào của địa phương phong trào ủng hộ người nghèo trong 5 năm qua với tổng số tiền là 3 triệu 750 ngàn đồng phong trào ủng hộ bão lụt và biển đảo với tổng số tiền là 5 triệu 500 ngàn đồng thăm hỏi tặng quà tặng quà cán bộ nhân dịp kết Tết Nguyên đán nguyên Tết Nguyên đán trong 5 năm với tổng số tiền là 10 triệu đồng trong năm năm hội đã quyên góp ủng hộ trong phong trào năm ngàn năm thăm năm hội cựu thanh niên sung phong huyện Đông Anh phát động với tổng số tiền là 4 triệu đồng hội vận động hội viên đất đọc uh, hiến đất đóng góp ngày công và đề làm để làm đường dân sinh và các công trình văn hóa của công cộng biểu dương như chi hội hội an hà hội hội an hà hiến 12 mét vuông đất để xây dựng nhà văn hóa của thôn vận động hội viên tham gia hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới hội viên có tích cực tham gia các phong trào như câu lạc bộ văn nghệ câu lạc bộ dưỡng sinh hai nhỏ đánh giá chung trong 5 năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Hội cựu Thanh niên xung phong huyện Đông Anh của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân ủy ban nhân dân xã cùng với với sự cố gắng của cán bộ hội viên cựu thanh niên xung phong trong xã lên công tác hội trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ hội đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch mà nghị quyết đại hội hội cựu thanh niên xã Hải Phối nhiệm kỳ hai hai 2010 năm đã đề ra hàng năm hội đã được được xã và vệ xã vệ thành phố tặng giấy khen phần ba ba nhỏ phương hướng và nhiệm vụ kỳ, nhiệm kỳ 2015-2020 đẩy mạnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và truyền thống của thanh niên sung phong Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của thanh niên sung phong Việt Nam đồng viên sức lực trí tuệ kinh nghiệm trong hoạt động của hội đóng góp phần đóng góp phần giữ vững ổn định chính trị ổn định chính trị xã hội xây dựng quê hương hải quế ngày càng văn minh giàu đẹp hai là công tác hội phát huy các kết quả đã đạt được hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra phấn đấu 100% hội viên gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước để để ra thực hiện tốt các quy chế quy định ước của quy định quy ước của địa phương và hội viên thoát nghèo là một trăm phần trăm hội viên làm kinh tế giỏi là bảy mươi phần trăm gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa là tám mươi phần trăm hội viên tổ chức thăm hỏi tặng quà khi hội viên ốm đau hoàn cảnh khó khăn và tổ chức mừng thọ cho hội viên vận động hội viên tham gia tốt các phong trào của địa phương và hội tiếp tục để đề xuất với các ngành chức năng giải quyết chế độ cho một số hội viên thuộc tiêu chuẩn được hưởng chế độ theo chính sách của nhà nước ta và phần đông là toàn hoàn toàn hoàn thành các chỉ tiêu và nghị quyết đại hội cựu thanh niên sung phong xã Hải cuối lần thứ ba nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đề nghị với hội cấp trên đề xuất với các ngành chức năng giải quyết chế độ chính chính sách cho chủ tịch hội thanh niên sung phong các xã phường theo quy định trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác của Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Hải Cuối kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 kính mong các vị đại biểu kính mong các vị đại biểu và phần đông hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội cựu thanh niên sung phong xã lần thứ ba nhiệm kỳ 2015 2020 đề ra đề nghị với hội cấp trên đề xuất với các ngành chức năng giải quyết giải quyết chế độ chính sách cho chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong các cấp phường quy định trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác hội thanh niên xung phong xã Hải Bối nhiệm kỳ 2010 2015 phương hướng và nhiệm